Rồi chào mừng các bạn đến với chương trình Mắt OT của Duy Nguyễn. Hôm nay Duy Nguyễn đứng ở đây trung tâm THOL Stream quận 12 cùng với tập thể những đàn em trong khóa THOL Academy đang trong giai đoạn rèn luyện, tập luyện để chuẩn bị ra lò với những PT tinh anh chất lượng nhất. Tất cả những gì các bạn thấy trên clip chỉ là cái tôi cho các bạn thấy thôi. Còn những cái bí ẩn đằng sau hậu trường để mà kiếm tiền PT, cái đó không chia sẻ được cho các bạn. à các bạn thấy tôi dạo này ốm rồi đúng không mấy người nó bào quá nó liệt luôn rồi thôi khởi động hey. Hey. Hey. Uh. Uh. Uh. bảy tám mấy cái ba chục mấy cái ok ok wow. uống rượu cao gì không biết nữa cho gì uống đó có thể MVP không biết nữa không bốn chục ký anh múa mắt ot nó là như vậy nên, nên mình phải chuẩn bị tốt hết tất cả những gì cho mắt ot ngay cả vấn đề dinh dưỡng rồi vấn đề uh, à, súp rồi vấn đề tinh thần và vấn đề bt nữa tụi em học bt ra để tụi em dạy giáo án chứ không phải là anh kêu tụi em ừ, nó, ừ chỉ cho nó mắt ot hay chỉ nó liêu đi vậy tự tập tự ông nội tôi chứ tự <laughs> tôi nổi đâu khởi động nha mấy em nên nhớ đây chỉ là khởi động Dừng clip tiktok khởi động thôi hà không kiểm tra form tất cả mọi thứ coi nó ok chưa xong rồi mới vô rep, rep tập tức là anh nói anh đó nó kiểm tra rồi cất cho nó vào dĩ vãng bởi vậy à, tập mắc UT nó có nghịch lý là không cần phải đầu tư đắt tiền nhưng mà đầu tư rẻ tiền tập cũng được anh nói về mặt thiết bị tức là chỉ tập với những tạ freeway thôi em hiểu không không cần tập máy selectorite bbs nhiều thì đỡ đầu tư cái dạng máy đó nhưng mà ngược lại là mấy cục này phải mua cho nó chuẩn hàng nó phải ngon không nó gãy cây nó cong cây rồi có lượng không chuẩn bên nặng bên nhẹ đâu hồi nãy anh khởi động ở trong bây giờ anh cầm ở ngoài anh có lý do hết nhưng mà anh hỏi với em tại sao nãy anh khởi động cầm trong bây giờ anh cầm ngoài anh không trả lời Vô, các bạn ơi. À. Một. giờ là cái điều cao intra và cao anh hay uống sắp tới bpt phát triển thêm nhánh intra và cao có đường cho tập buổi sáng nữa wow. nói chung thì cái này đó đã đánh giá là nó khá là đắt nó nó đắt hơn so với thằng kia nhiều nhưng mà lần anh cũng chơi hai muỗng luôn em ừ. tại vì anh muốn dành những cái gì mà nó tốt nhất cho cái buổi tập mắc ti của anh đơn giản vậy thôi hồi nãy em thấy anh tập 6 rep nó đáng 6 rep nó có thần rep cuối nó không tuột sức thật ra anh có ờ, cố gắng làm khó thêm đó chứ sức của anh tập chắc được bảy chục tấn rồi nếu mà tập theo tinh thần mà thả mà kiểu như là phiêu á còn mãi là mấy cái này mình kiểm soát hết thì tạ th lỡ mua tới mức này thôi còn muốn mạnh đi qua này chơi nhưng mà cái bài đâm ba beo á thì nó giúp cho chúng ta một của chết mẹ nó giúp cho chúng ta một cái sự tập trung một sự pump nó nhanh còn bài kia là hành hạ bài kia giả man lắm bài kia sợ <laughs> hai Ủa tay không khỏe tao không nổi luôn á tại vì anh anh anh quay ở lộn lắc tay nhiều quá cổ tay nó khỏe tinh thần THOL là phải bất diệt bất tử tạ cũng THOL luôn đây Đây Yeah! Chia tay em Chia tay bà béo Để nè bây giờ ta qua mối tình đâm bèo Này, này Yeah.

có nó mới tập 6 cái rồi á bình thường tập 4 cái nghỉ mà mệt quá đứng sau lưng cổ vũ đi em la la bên cho sân em ơi cổ vũ em ơi à, có mệt mấy cũng gác tạ đàng hoàng nha mấy về. một dạ sao biết sao đuổi nó ra không em tại Vinh tập cái bài trong, trong anh nhìn trong kiến anh như sư tử vậy đó thằng này đứng ở tre nhìn tụt cảm cảm hứng hiểu không nên đi ra là vậy thôi chứ không phải anh ghét nó đuổi nó đi ra nha Hey! bây giờ chúng ta tiếp tục đến với bài tập bụng mắc UT hôm nay chúng ta tập trên máy cũ nhưng mà 11 THL Gym quận 7 khai trương thì các bạn sẽ được thấy Duy Nguyễn tập bụng trên mắt cái máy Mỹ Đế 2N 50 triệu rồi chuẩn bị chưa ngủ đã phải nằm mát lưng ghê luôn má trên từ từ đi hôm nay trời nhẹ lên cao tao vui cũng biết gì sao tao vui nữa tao nằm ở đây cái, cái khăn lạnh nó mát lưng quá trên kia quạt máy ở đây mới lạnh nó mát là thiên đường là đây chứ đâu đâu một lên tạ lên tạ ây da má ơi nó cứng cái video đâu rồi ơi tạ đi 25 Bình thường anh tập bình thường anh tập có 10 kg à Bữa nay có cái ống quay chơi cho sốc Ah! đừng hỏi phụ huynh tên gì cái à, hồi nãy là xét trước là em không có đỡ anh á là bữa nay anh, anh không có chấm công cho em nha có chuyện gì em nói dụng lấy em đi à,